xin mê chào thủy sinh tiểu học xin chào tất cả các bạn chúc tất cả các bạn xem video của mình có một niềm vui trong một ngày khi à, mình lay quay set up làm như set up kỳ quá sau khi mình lay quay mình làm thì mình tận dụng lại một cái à, số uh, Real Mini Fit mình mua rồi mình thấy ổn quá mình cho nên là mình tận dụng là mình làm tuy nó không đẹp không được đẹp gì mấy cái bể thì nó cũ rồi cũ kỹ nó bị ố mình đã chà rửa lắm mà nó không không thấy có khả quan rồi à, đó, mình tổng thể Đấy. con đường sông đồi hẻm núi Đấy, mình làm cũng uh, mình ngắm thôi rồi mình up lên youtube mình xem rồi những gì mà lúc chập chững mới à, vào là là chơi thí sinh nho nhỏ là thí sinh nho nhỏ của mình chủ yếu là không có sử dụng CO2 mình chỉ à, sử dụng CO2 dạng lỏng thôi chứ CO2 dạng khí thì mình không có kinh phí nhiều để làm mấy cái này thì mình đổ nước vô nó chắc sẽ trong lại quá yeah. Dạ. nó ố các bạn mình à, không à, để mình coi mình được thì mình đổ nước hơi đầy chút Đấy, còn cũ nhưng mà keo thì nó cũng còn mới chứ không phải là cũ quá nó mới có năm mà Đấy, mình chơi ma chip luôn hồ cùi mà chơi ma chip bây giờ nước nó chưa trong mấy bây giờ mình sẽ à, bật lọc rồi mình xài uh, ờ, vi sinh mình thì còn hơi yếu cho nên là có những lúc mình thấy cỏ nó không hủ cho củ được đâu ở đây thấy nó đẹp các bạn nhìn thấy mình không à, à, mình cũng xin hẳn phép là mình nói là mình không phải là một người chuyên về bên đây mình chỉ chơi ngắm cho vui thôi up lên youtube để lưu giữ lại những kỷ niệm của mình à, những kỷ niệm những ngày đầu tập chơi à, thị sinh à, còn ở vùng châu đốc mình á có rất là nhiều à, bạn hay tỉnh an giang có rất là nhiều những cái chuyên nghiệp đấy, gọi là ngoại hổ tàng long người ta không thích up lên youtube để khoe khoang hay gì đó người ta chỉ cần người ta chỉ thích set riêng cho người ta thôi tự người ta làm giống như mình vậy đó mình tự làm thì mình tận hưởng được đá này mình xài là đá à, mấy bạn cũng biết là đá đen gia lai các bạn đèn thì mình mua trăm mốt của anh à, anh tú ở dưới ta châu phú à, máy lọc này của cũng của anh tú luôn 80 ngàn mà cái cục lọc này nó bự lắm mà phải cắt cho làm đôi mình cắt làm đôi mình để vật à, liệu lọc là mà chít vô mà mình cũng ờ, nếu mà nếu mấy bạn nếu mấy bạn chơi nếu mấy bạn nói mình ờ, đá này giống lông vũ thì mình cũng chịu luôn chứ mình cũng không biết nó là magic hay lông vũ tại mình mua trên shopee lúc đó chưa gặp anh tú mình mua đây là cách đây là lâu lắm rồi đá này mua là gần 3 tháng rồi còn những cái vật liệu này mới mua mới mua luôn gặp anh tú là mua liền còn mini fit là mua của anh với đấy là anh tú cũng có luôn cho nên là mình cũng ờ, không không không đặt hàng bên đây hơn quá nữa cái mini benefit này là cái mình tận dụng lợi mình còn dư tới là một một ờ, một miếng rưỡi lần một miếng rưỡi lần thì ờ, cái bố cục này thì nó đủ một miếng rưỡi luôn bắt đầu mình sẽ chuyển sang cái bố cục khác tổng cộng mình ghiền quá bây giờ chơi được cái thể loại này rồi ghiền ghiền quá ghiền quá rồi bây giờ là, là, là làm luôn không không không thích nuôi la hán nữa chuyển sang nuôi uh, chuyển sang chơi cái nồi hải loại này luôn không thích nuôi la hán nữa rồi bắt đầu uh, mình sẽ ờ, cho đi đi đi làm cái